Xin chào anh em nhé Đấy, cái video này à, làm cho anh em cái cách nghe à, cái cách mà anh em có thể là chống nghe chống thầy thợ nghe hột và cái à, máy phân âm thì à, ở trên thị trường bây giờ thì anh em cũng đã thấy rồi anh em đã biết Đấy, có những cái mà anh em không thể nào mà phá âm cách tiếng của nó cả Đấy, ví dụ như cái bộ hột này anh em không thể nào là cắt tiếng của nó để anh em có thể là chống âm được cái cái cái máy phân âm và cái thầy thợ nghe hột tài xỉu nhá Đấy thì ngày hôm nay tôi uh, làm cái video này giới thiệu cho anh em uh, hai cái mẫu đĩa tài xỉu để cho anh em uh, đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu anh em uh, sử dụng cái đĩa này thì uh, nó sẽ chống âm Đấy, chống máy phân âm và chống âm thầy thợ nghe hột tài xỉu nhá chống thầy thợ nghe hột tài xỉu Đấy thì uh, anh em nào mà đã từng sử dụng cái đĩa này thì anh em đã biết rồi Đấy thì uh, giới thiệu với anh em đây là cái đĩa tài xỉu một âm nhá đĩa tài xỉu một âm này nó là cái đĩa tài xỉu mà khi mà anh em lắc Đấy, khi mà anh em lắc nó chỉ có duy nhất một âm thôi Đấy, âm tài âm xỉu đều như nhau hết nhá anh em theo dõi của à, anh em nghe nghe cùng với tôi này đấy bão ba con năm này đấy hai ba năm này đấy, tiếng hai ba năm và bão ba con năm nó không khác gì nhau cả và những cái chén khác cũng vậy thôi nó cũng vẫn như vậy đó xỉu đó xỉu đấy tài đúng không anh em nó chỉ có một âm duy nhất để cho anh em có thể anh em có thể à, đi chơi anh em à, lắc duy nhất chỉ có một âm như này thì là anh em chống được cái thầy thợ nghe hột nhá ít nhất là chống được thầy thợ nghe hột và cái những cái máy phân âm thì uh, những cái dòng máy nào cao thì uh, nó sẽ bị thấp cái tỷ lệ tỷ lệ bắt được cái mặt hột của bộ hột tài xỉu này đấy khi mà anh em chơi đĩa này nhá còn à, anh em thầy thợ nghe hột thì chắc chắn rồi chắc chắn là anh em sẽ không thể nào phân biệt được mật nhất mật nhất và mật lục nhá mật nhất và mật lục ở đâu để mà anh em có thể đoán được tài hay là đoán được xỉu đấy đây là đĩa tài xỉu một âm còn à, thứ hai nữa đây là hai cái mẫu đĩa tài xỉu cách âm nhá đĩa cách âm thì cái đĩa cách âm này nó như thế nào khi mà anh em đi chơi là anh em lắc cái bộ hột này dù nặng hay là dù nhẹ thì là anh em cái âm của nó nó sẽ không như cái bộ hột tài xỉu bình thường mà âm của nó sẽ rất là trầm nhá rất là trầm và anh em cực kỳ là anh em khó đoán luôn nhá đây thử cho anh em này đó đúng không anh em này. tài này đó xỉu này đó xỉu này tài này và vẫn xỉu đấy đúng không anh em nó cái âm của nó rất là khó để cho anh em có thể phân biệt được cái mặt tài mặt xỉu nhá và cái đường tài đường xỉu của nó thì đây chính là cái cách mà anh em chống máy phân âm đấy, chống thầy thợ nghe hột tài xỉu mà mới nhất 2020 này đấy, thì à, hiện nay trên thị trường có rất là nhiều những cái dòng máy phân âm đấy, nên là tôi cũng à, làm cho anh em đấy những anh em nào mà đã xem qua video của tôi rồi thì anh em à, nên sử sở hữu cho mình một cái đĩa một là cái đĩa chống âm hai là cái đĩa uh, một âm anh em nhé đấy thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em thì uh, cũng nói luôn với anh em là những cái đĩa này hoàn toàn là không tang nhé 100% là không tang cho anh em anh em có thể là thử trước khi lấy hàng nhá đấy, video này làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em hẹn gặp lại anh em ở clip sau